hôm nay anh đừng cắt nương em thật đéo chẳng nhưng tôi này thì đéo 4 triệu mở đi em cắt rồi đấy không cần đếm đếm tiền ra cứ đi học vẫn chặn rồi ôi anh nhâm quả nước mặt chặn nhá xong chưa mở nhá đẹp đẹp thế con này này sao bác từ luôn sóc ngay <coughs> con này này thế này anh vẫn cầm quý em năm chào tất cả anh em nhá thì hôm nay mình lại dùng cái vị lặng nhẹ này đây là cái bao thăng long các bạn nhìn tí mình vào sân chơi mình hút như bình thường thế mình đưa cái bao thăng long nặng nẻ này thế vào mình chơi sóc đĩa bịt đồ không tang anh em nhé các bạn cùng đón xem mình làm như nào để mình giành chiến thắng anh em nhé thử đi bát đĩa đây anh em thử đi lích đi lích đi thử luôn chưa luôn luôn đánh đĩa nói làm như thế nào kê chưa bật đĩa lên soi bật đĩa đi mới ăn cơm xong rồi hai bát đĩa anh em thích đánh bát nào ấy nào thì cái đào chơi nhà tôi ờ, không được ngại cái vấn đề đào này thì đào nó sạch chín đấy nhá quá là ra đánh xong cần thiết là được? mẹ bác biết ờ không nhất xoay đi anh đi anh xoay họ lấy đánh đến đây nữa ok cái này đi anh đây chị à đây đi đây đây uống thuốc đi <laughs> đi đi chơi đi mày dẫn đêm liền nha mày gắn sóc đi ờ, sóc mấy cái mở sóc sẵn ngoài này ở đâu đâu cứ lòng cái sẵn ngoài ờ, nhà đó dạ không anh nhưng mà cái gì đừng đi anh luôn nè cái cái cái gì vậy quan trọng em xin yêu không mình chẳng tự mệt đáp với mới đánh vậy Đánh luôn đi Anh đi, anh đi, anh đồ, anh đi, anh cái Ba trống Hai trăm đi Xong chưa? Ê, cái tàn Ba trống thật Hai trăm về Năm trăm về Năm trăm Năm trăm về Một trăm, một trăm vẫn là trắng không chưa rồi sắp đôi em mấy trăm em bốn trăm về về tôi mấy trăm năm năm giá được bốn trăm thế thôi anh thôi anh hút chung anh thử người con của em làm lít ok đâu phải chẵn à vẫn vậy em ơi nước cái này thừa thiếu mà Đấy, đâu anh nhanh em vợ 500 này vẫn là là sao? Số này bao nhiêu? Thuốc chữ hình ấy Đừng đánh chuyện mà Hả? Đừng đánh chuyện Không đánh câu Tân tân gì? Nó còn dầu bắn ấy Chuyện đến dầu dầu dầu đó Chuyện Đang chuyện Hít được không chưa? Rất đôi Chán vậy đấy lấy nhá sáng đánh không nhỉ chẳng thừa năm cent cái cân đấy đánh bỉ đấy tiếng cho tròn ba tiếng nghe sẽ thành năm trăm cái triệu tất cả thôi nấu nấu nấu nấu vẫn được rồi đánh cho nước con một hai trăm bánh to không lẻ đây nhiều lẻ lắm bạc là nhiều lẻ lắm triệu hai lốp này mười lốp hai đánh lẻ chấn không biết tầm hai triệu à, chẵn một triệu nhận triệu xong chẵn còn triệu ăn triệu trung bình năm trăm 5 triệu nữa này rồi em muốn làm ăn trăm đấy 10 triệu 10 triệu rồi em để thế rồi con triệu gì mình sắp đùa đây em một hai đấy chuyên ngay chuyên ngay triệu đánh cả năm cân hai nói chai vuông nha vuông năm trăm ờ, lẻ lẻ xuống hai đến một hai đến lẻ triệu nữa thôi lên tiền không triệu rưỡi hai triệu này đường triệu nhận một triệu đáp nè em trận thừa triệu cuối cùng mà bác nhận nốt một triệu xong xong chưa còn hai người thiếu nữa nhận nốt một triệu nữa dạ. xong chưa đây anh em cho mày hai triệu nữa là năm nhỉ còn hai triệu dạ. đã nốt với tôi một triệu bán không triệu nhé ừ. đã hai triệu rồi đến ừ. cái này điện thoại gì hai nọ một chai ai ai kia này quay ra này chai nọ một chai thi thoảng ở dưới đường đấy ba bốn họ một chai đấy ba triệu luôn đây em cầm 4 triệu rồi đấy <coughs> là 4 triệu đúng không ừ. em đánh 2 triệu mà đánh sâu vào từ đâu một triệu à, anh ba triệu chuyện chiến tranh quá máu cầu phải ra tặng 2 triệu Không về hai cháu chặt đầu Thấy chẳng vừa triệu ấy Hai anh nhẹ tôi 2 triệu Hay quá nhỉ Đi đưa anh 500 rồi xong á anh nhẹ triệu nữa không nhỉ, chẵn thừa 2 triệu thế yeah. À? xong vấp cái lời ạ đồ cân đấy cân chẵn thừa 2 triệu người lừa mỡ, cung nói đi em rồi đúng rồi lấy tay tay rồi nhiêu rưỡi Rồi. tất cả với gì đã bắt đầu luôn hôm nay không không gì cũng mấy đồng sâu sâu cái tiếng cầu này ai triệu một trăm cái cái này đi vâng đánh xong đi đánh đánh qua đánh qua đi cố thoải mái đi em đấy cô ế luôn luôn riêng ờ, mua là lẫn riêng mua là đánh xong chưa không đánh xong ai đánh chẵn đôi một triệu đấy đánh nhẻ ba triệu bạc đấy anh nhảy hộ đôi ờ, bây giờ thừa buông tôi này chẳng thừa 4 triệu nhận 4 triệu đến 4 triệu à ăn rồi đây 5 triệu nữa là 10 nhá rồi ok xong rồi chẳng thừa đủ 17 triệu chẳng ăn lên ăn lên triệu cái nhá ai chung 2 triệu thừa đủ 7 triệu anh còn mấy triệu đấy còn 2 triệu còn 2 triệu để đánh bơm chú 10 triệu rồi thì em cất tiền 4 triệu 5 triệu thế mày đánh một triệu thôi ừ rồi tôi đánh vào đây được cái đúng không xong bây giờ cái vừa vừa 5 triệu nhận 5 triệu này đấy mặt người của hết đi em xong nhiêu mày đây là 5 triệu này phát vua hai ba bốn năm bảy triệu nữa là 12 triệu tất cả anh tiến kết hơi được ấy nhỉ xem hơi ấy nó màu tới mới tất cả mới chỉ là bắt đầu ấy. thì kiểu bắt đầu đéo thì tí nữa biết nàng cũng bảo thế Mai tiền anh 5 triệu Chỉ là 8 triệu rồi đúng Đúng không? 4 triệu nặng, nặng lẻ nhỉ Nếu là chắc chắn rồi ừ. phải gạt luôn hai triệu rưỡi ai anh lẻ ba ba trắng luôn lẻ lẻ như ba trắng ai anh đừng lẻ anh đưa giúp anh đâu đi còn anh nữa không à, anh lẻ tôi 3 ờ, triệu rồi à, anh chặn tôi 2 triệu rồi đây thành hai triệu anh chặn hai triệu em thêm triệu em thêm năm trăm chỗ này bao tiền nhà bao tiền hai chín năm sáu bảy bảy triệu hai ba chỗ mấy triệu ba triệu ba triệu năm triệu bảy triệu còn nhẹ năm triệu chặn thừa 5 triệu 5 triệu 2 triệu <laughs> nhận 5 triệu thừa thêm chứ xong tiếng à cái cơn ăn như như tắt đây thừa cho anh ai nhận hai triệu từ hai triệu rồi à? anh em hai triệu anh em thừa thiếu thì tôi xin cái mỏ bát nhé đấy còn ai thiếu nữa không dạ hết mà bà chắc đừng sờ tay vâng. dạ, dạ. dạ. tay làm gạt bị rồi là nhà cái này lấy để ra ra ra ra chọc nó lên ba cái một hai triệu hai ba bốn năm triệu mười triệu nữa tất cả đây năm triệu quay con nè nè sợ đây đánh giáo đã đứng được cái hai cái hai cái đúng rồi hai cái ba ba ba mẹ một cái ba vuông vào đây thì lẻ sẵn rồi quả này làm đéo ai còn tiền nữa 4 triệu năm triệu anh cầm 5 triệu con cá nếu hết thì cầm đấy anh cầm em 5 triệu anh cầm em 5 triệu nhá em này đã là sẵn rồi anh hết anh hết rồi anh đây anh hai triệu này anh em anh ba triệu rồi tám mươi anh đánh triệu em anh tất cả rồi anh nhận triệu đi đường triệu đi đường đâu cờ bạc giả đéo tính mà đánh thua ờ, mấy quả tất chảo hát sướng em biết rồi cờ bạc dây em đó kéo này 3 triệu tất cả không? Anh cho mày làm cái Một cái tiếng này thì Thế anh đánh được đâu đánh nữa đi Ai đánh được đánh nữa đi Đánh hết Còn ai đánh được cắt nữa Thật đéo chẳng Nghe không tôi này, lẻ thưa 4 triệu Mà đi á, đó rồi đấy Không cần đếm Đếm tiền ra Nó đẹp Vẫn chặn rồi Ôi, anh nhâm quả nước mặt chặn nhá Xong chưa? Mở nhá Đẹp thế Ăn đi hai lẻ sao bác tiểu luôn